trưng những cái sản phẩm tượng trưng cho các bạn thôi ha còn nếu như các bạn nào mở xa mà muốn tham khảo thêm những cái sản phẩm khác bên mình thì cứ kết bạn Zalo với mình qua hai số điện thoại này mình sẽ cho các bạn xem trực tiếp qua Zalo ok luôn nha thì cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó là đối với những cái sòng sới nào mà các bạn không cho để điện thoại ra trước mặt hoặc là không cho để bất cứ một cái gì ra trước mặt thì các bạn có thể mua một cái vòng tay như thế này về để ngụy trang hỗ trợ cho các bạn chơi đánh bài rất là hiệu quả ha đặc biệt là đối với những cái bạn nào mà chơi bài binh Ấn Độ tám tụ và bài binh sập xám thì nó rất là khó chơi tại vì đối với những cái sòng sới nào nào mà chúng cho chúng ta cắt bài ra nhưng mà chồng bài lại thì không được thì rất là khó chơi ha thì chúng ta bắt buộc phải mua cái vòng tay hoặc là cái đồng hồ đeo trên tay thì chúng ta chơi nó sẽ dễ dàng hơn thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái vòng tay này kết nối với một cái chiếc máy đánh bài Samsung để xem cái cách chơi của nó như thế nào và nó có hiệu quả hay không ha thì um, đối với cái vòng tay hay bất kỳ những cái phụ kiện như là hộp quẹt ví soi đồng hồ thì nó có thể là đều kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài từ dòng cao tiền tới dòng thấp tiền nha các bạn đó là cái lưu ý thì đối với đi kèm với tất cả những cái phụ kiện hay dòng máy đánh bài này thì đi kèm với nó đều phải có bài của nó nha các bạn bài chợ là chúng ta không thể nào mà chơi được rồi thì bài của nó thì đây bên mình mình sẽ test cho các bạn xem bài hai ca xanh còn đối với những cái sòng sới nào các bạn có thể chơi như bài đô bài caro bài cánh quạt thì các bạn có thể nói với mình mình sẽ cung cấp mẫu cho đó cho các bạn ha tại vì trên mình có sẵn những cái mẫu đó còn đối với những cái bạn nào mà chơi những cái mẫu bài nước ngoài á thì các bạn cứ gửi cái mẫu đó lên mình sẽ gửi trực tiếp đi in cho các bạn nha in thì khoảng tầm 20 ngày là sẽ có bài còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chơi cách sử dụng đối với cái vòng tay này nó sẽ như thế nào nha thì một bộ đi kèm của nó bao gồm một vòng tay và hai cục pin hai cục pin này các bạn ha pin này thì các bạn chơi um, trong vòng 2 tiếng hơn 2 tiếng nó mới hết pin nha các bạn nên rất là lâu hết pin thì các bạn cứ cắm sạc à, đa năng vào thì khi mà các bạn mua hàng mình sẽ tặng luôn cho các bạn cái cục sạc đa năng đó và hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng và cái cách sạc pin luôn nha thì đó là khi chúng ta mua hàng còn bây giờ mình sẽ gắn pin và mình test cho các bạn xem qua cái con máy Samsung này ha thì đây là một cái chiếc máy Samsung để hỗ trợ chúng ta đánh bài lá bịp thì cái con máy này ở những cái video lần trước mình cũng đã quay video và nói khá rõ về cái con máy này rồi thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua thôi ha chúng ta sẽ vào mật khẩu và vào phần đánh bài tiếp tục là chúng ta chọn trò chơi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem bài uh, liên bài liên ha đây thì chọn lựa mã chơi thì có rất là nhiều chế độ chơi ví dụ như báo một nhà lớn nhất báo hai nhà lớn nhất hoặc là báo lời lỗ báo bỏ lá để nhà cái lớn vân vân và vân à. còn rất là nhiều những cái mặt mã chơi khác thì khi mà các bạn mua máy nhân viên họ sẽ hướng dẫn cho các bạn và tìm cho các bạn một cái cách chơi nào phù hợp nhất đối với sòng sới của các bạn sao cho phù hợp để về các bạn chơi có thể chiến thắng trong cái sòng đó ha khi mà các bạn lên tận nơi nhân viên họ sẽ tư vấn rất là tận tình và cụ thể cho các bạn luôn nên các bạn yên tâm nha bây giờ mình sẽ chọn mã chơi là báo hai nhà lớn nhất đi ha bấm vào Tiếp tục số người chơi thì các bạn chơi bao nhiêu người các bạn chọn bấy nhiêu người ha. Bây giờ mình test cho các bạn thì mình sẽ chọn 4 người chơi. Còn khi mà các bạn vào sòng sới ví dụ như các bạn đang chơi 4 người mà có một người vào thì các bạn có thể bấm nút âm lượng lên là thêm một người, bấm xuống là xuống một người nha. Nó rất là đơn giản thôi. Tiếp tục là chế độ âm thanh này. Khi mà các bạn vào sòng thì các bạn sẽ chọn qua tai nghe 698 là tai nghe để nghe vô lỗ tai đó ha. Còn khi bây giờ mình test cho các bạn thì mình để chế độ loa để các bạn nghe chung với mình nha. Tiếp tục là cái kênh camera thì khi mà các bạn sử dụng cái con máy này thì các bạn chọn camera trong máy còn bây giờ mình test cho các bạn xem ở cái vòng tay thì mình sẽ chọn là camera ngoài bấm vào và chúng ta bắt đầu trò chơi thì mình cũng nói luôn là bất kỳ những cái phụ kiện nào như hộp quẹt ví soi đồng hồ vòng tay nút áo điện thoại soi thì bắt buộc là phải có máy chủ thì các bạn mới có thể chơi được nha còn riêng những cái này hoặc cái đồng hồ hoặc cái hộp quẹt không thì các bạn không thể nào chơi được bắt buộc phải có cái máy chủ chính này cái con máy này là cái con để chúng ta điều chỉnh tụ hay là điều chỉnh môn bài chúng ta chơi hoặc là điều chỉnh mã chơi tất cả đều nằm lên cái máy chủ này còn những cái phụ kiện này là chỉ là cái camera thay thế để chúng ta bỏ cái điện thoại vào túi và đeo cái vòng trên tay để chúng ta chơi thôi còn cất hết đi thì không có để cái gì ra thì bắt buộc là không có thể cái cách nào mà chơi được đâu nha các bạn đây thì bây giờ mình sẽ gắn pin của cái cái vòng tay này vào và test cho các bạn xem nhé đây mình để lên đây mở lên này ha mình sẽ mở cái ốp này lên nè cái này thì nó hơi hơi hơi chặt nên mình lấy cái này mình cạy ra tại vì nó làm làm chặt để cho nó đỡ bị bung á đây cạy ra nè gắn pin vô gắn pin thì đơn giản lắm nó có hai cái chấu này các bạn thấy không gắn vô đậy nắp lại cái con cái cái con máy kia là con máy mới nên trong quá trình mà test á, thì nó sẽ bắt đầu lại trò chơi trong vòng 30 giây khi mà các bạn mua máy mình sẽ cài trò chơi vào trong đó cho các bạn thì không có cái um, cái trường hợp mà test lại như vậy đâu nha đây thì cái cái vòng tay này có cái điểm hay đó là khi mà các bạn um, khi mà các bạn vừa đeo vừa đánh các bạn cứ bật tắt liên tục này cái này camera tự động khi mà các bạn cầm dậy là camera nó mở nè các bạn thấy nhìn ở cái điện thoại không còn khi mà các bạn lật ngược lại vậy là camera nó tắt thì nó sẽ đỡ tốn pin hơn và thời gian pin mình chơi sẽ được lâu hơn nhé các bạn đây bật rồi đó thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé bài này là bài ca xanh này có ba lá phí như bài chợ giống bài chợ 100% trăm nhé các bạn đây ba lá phí luôn khi mình uh, chơi á, thì các bạn cứ xào bài đặt xuống ai kinh cũng được ai cắt cũng được ha mình cầm bài lên là nó báo nè bạn thấy vòng tay này báo rất là nhạy nha các bạn vô cùng nhạy luôn đây Máy báo 12 này các bạn thấy không? Rất là nhạy luôn nha. Nhà số 1 lớn nhất và nhà số 2 lớn nhì. Đây. Nhà số 1 3 điểm, nhà số 2 3 điểm, nhà này 2 điểm và nhà này 1 điểm này các bạn không? 3 điểm mà cũng mang ha. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Tiếp tục nào. Do là những cái bạn nam á, cái tay bự á, thì nó đeo nó không bị sụp sạch giống mình đâu ha Mình tay nữ nên là nó hơi lỏng đấy các bạn cứ xào nè khi các bạn chưa quen các bạn thể cầm hai tay bốn hai nè nhà này là 4 nhà này lớn nhất là 2 điểm nhà này 9 điểm 24 là 42 để mình chia lại coi cái này nó báo sai sai chỗ nào 4224 gì đó đây test lại ha đặt bài xuống nè cắt ra nè cầm bài trên tay nè Máy báo 43 là chia nào Nhà số 4 lớn nhất và nhà số 3 lớn nhì nha các bạn Nhà số 4 lớn nhất và nhà số 3 lớn nhì Sao kỳ ta À cái này đang cái này à, 5 người chơi mà mình lại chọn 4 người chơi Mình chia 4 người chơi là sai đúng rồi Các bạn lưu ý giúp mình làm Khi mà các bạn à, chọn 4 người chơi Thì các bạn phải chia 4 người nha Để tránh cái trường hợp mà nó sai nha Hồi nãy mình bấm lên cái nút âm lượng này nó lên đó Đây thế lại này ha đây mình chuyển qua chế độ báo một nhà lớn cho các bạn dễ nhìn nè nè cắt nè kinh nè cầm bài lên tay nó báo này ha máy báo 4 nè 4 là 7 điểm nhà này 1 ờ, điểm nhà này 4 điểm và nhà này một điểm nha các bạn Đấy, máy báo rất là chuẩn xác nếu trường hợp mà máy báo sai là do mình chỉnh sai hoặc là mình để bài không đúng thì nó sẽ báo sai nha chứ không có cái trường hợp mà máy báo sai đâu các bạn đây cầm bài lên tay này các bạn có thể cầm hai tay này ha máy báo hai nè không nhà số 2 9 điểm nhà số 1 là 5 điểm nhà này 5 điểm và nhà này 3 điểm nha các bạn 9 điểm lớn nhất này đúng không mình test cho các bạn xem một ván rồi nhé vòng tay này rất là nhạy luôn cầm bài trên tay là báo nè sao nè máy báo bài nè nhà này là 8 điểm nhà này 2 điểm nhà này 3 điểm và nhà này 6 điểm ha nhà 8 điểm lớn nhất này ha thì đây là một cái vòng soi hỗ trợ cho chúng ta đánh bài mã vạch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 cần hỗ trợ thì các bạn có thể kết bạn Zalo với mình hoặc gọi trực tiếp cho mình nha còn những các bạn nào ở xa quá các bạn không có thể lên trực tiếp được cơ sở các bạn có thể cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha đây có rất là nhiều những cái phụ kiện để hỗ trợ chúng ta đánh bài lá trong cái dịp Tết này cần thì cứ alo cho mình nhé cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha